này yeah mama nhốt con nô tì này vào lãnh cung cho chị vậy mấy bạn có vui không làm như vậy mấy anh có vui không bắn một cái đúng cái tội mày dám chửi bà ba vàng ngọc sao đó được tiếng trầm nữa tiếng hồ quá đụng tới mày thì đừng có đụng tới ta